Có ba người bạn thân là nam thần trong trường là trải nghiệm như thế nào? Ngày đầu tiên Suli chuyển trường mới mà đã đi học muộn. Cô vội vàng chạy thật nhanh đến trường, không cẩn thận va phải soái ca Sanu, chiếc gương rơi xuống đất vỡ tan tành. Lúc ngước lên nhìn thì phải ngỡ ngàng vì sắc đẹp của cậu ta. Lúc này nam sinh tên Ji Huyên gọi tên cô. Ji Huyên là bạn học hồi cấp 2 của Suli. Hai người vui vẻ đi sau Sanu. Nam sinh Yejun thấy vậy còn tưởng cô là bạn mới của Sanu. Thế là liền kéo tay cô cùng đến trường. Cứ như vậy, ba nam một nữ kết thành một nhóm xuất hiện ở trường. Suli vì đi cùng ba nam thần ấy khiến những nữ sinh khác đều vô cùng ngưỡng mộ. Đến lớp, Jiwin chủ động kêu Suli ngồi cùng chỗ với mình, các bạn cùng lớp thi nhau đến hỏi tin tức của ba nam thần kia. Cô vô cùng phiền lòng, may mắn cô bạn thân Haru giải vây giúp cô, lúc ấy ba chàng trai kia chứng kiến hết mọi chuyện. Gọi Suli mau chóng đi ăn cơm, Suli sợ hãi cầm cặp sách chạy một mạch, cứ như vậy bốn người trở thành đôi bạn tốt của nhau. Tan học cậu bạn Yejun hẹn Suli và Jiwin cùng mình đi ăn cơm, còn thân mật chạm nhẹ vào má của Suli. Suli bỗng nhiên có cảm giác vô cùng kỳ lạ, Haru vì thích thầm Yejun cũng muốn đi cùng. Cô quay sang hỏi Jiwin hình mẫu lý tưởng của anh là gì? Yejun vừa nghe đã biết ngay đó là Suli, còn Jiwin thì cười thầm. Lúc này Sanu mới lên tiếng. Nhưng thực ra là cậu đang giả vờ. Ăn cơm xong, những người khác đều đến thư viện. Sanu nghe thấy Suli định về nhà, liền giả vờ rời đi. Mục đích là để đi cùng đường về nhà với Suli 약간 불편하다 보니 편해지겠지. 너 성격 좋아서. Sau đó Sanu lấy ra một chiếc gương mới mua. Đền chiếc gương hôm nọ cậu làm vỡ, vậy là đồng thời cả ba soái ca đã thích nữ sinh Suli rồi. Ba nam thần không những đẹp trai mà còn học rất giỏi, còn thành tích học tập của Suli lại bình thường. Ba nam thần đều đồng ý dạy kèm cho cô, nam thần Ji Huyên luôn là người ra tay đầu tiên. 나랑 하자. 내가 더 잘해. 아, 그게 내가 잘하는 것도 아니고. 나 믿어. Suli không còn cách nào để từ chối, chỉ có thể để Ji Huyên dạy kèm, đến khi Ji Huyên đang tỏ tình với cô, Yejun vì quá ghen nên đã tìm đến. Phá vỡ bầu không khí của hai người, cậu kêu Suli cuối tuần cùng đi quay video với mình, bù cho lần trước không dạy lèm cô học được. Để đánh lùi tình địch Yejin cố tình tác hợp cho Suli và Ji Huyên, Ji Huyên ngại ngùng rụt tay vào. Haru cho rằng Suli và Sanu mới thật sự hợp nhau, nhưng Suli lập tức phủ định nói mọi người đang đồn nhảm về tin đồn của hai người, khiến cô vô cùng phiền não. 아니라고, 아니라고 하는 게. 그럼 그냥 사귄다고 하든. Mọi người đều kinh ngạc nhìn anh, Suli càng không biết nên làm thế nào. Sau khi tan học, Sanu lại mời Suli cùng đi ăn cơm, chụp ảnh giống hệt như một cuộc hẹn hò. Hai người đến quán net chơi game, trong lúc phấn khích, Sanu vô tình nắm lấy tay Suli, tình ý của hai người nhanh chóng tăng lên. Thấy Sanu và Ji Huyên theo đuổi mạnh mẽ đến như vậy, Cậu bạn Yejun không chịu nổi nữa, cuối tuần có hẹn đi quay video với nhau mà Yejun make up quá lâu nên đến trễ. Suli hỏi anh tại sao lại đến muộn như vậy, Yejun liền nói đùa. 남친 기다려본 소감은? Lại là bầu không khí ngại ngùng ấy. Lúc chuẩn bị đi, Yejun còn chủ động nắm lấy tay cô. Hai người chơi với nhau ở phòng nhạc cả ngày, Sanu thấy tấm hình Yejun up lên mạng liền nổi cơn ghen, gửi tin nhắn hỏi Suli tại sao vẫn chưa về nhà. Đúng lúc Yejun đọc được tin nhắn, anh cố ý không để Suli trả lời tin nhắn. 아, 내나 성지. 자기 할 거야 Suli tức giận cướp lấy điện thoại, Yejun cuối cùng bày tỏ lòng mình với cô. Bản thân mình ghen tị cô với Sanu cả những lúc cô và Ji Huyên đi cùng nhau. 그냥 너랑 있는 게 좋아서 Lúc ấy Sanu bất ngờ xuất hiện phá vỡ bầu không khí của hai người. Ba nam thần đều thích thầm Suli. Một hôm cô bạn Haru nói rằng mình rất thích Ji Huyên, muốn Suli giúp tác hợp cho hai người. Nhưng Ji Huyên là một cao thủ, sớm đã biết được mục đích Haru tiếp cận Suli là gì khi Suli rủ Haru cùng đi học thêm. Ji Huyên liền thẳng thừng từ chối, nói rằng muốn được cậu dạy kèm thì phải xin trước. Haru bị dội gáo nước lạnh, giả vờ không quan tâm, Ji Huyên dù một chút cũng không để ý đến cô, chỉ chuyên tâm dạy học cho Suli. Haru tức giận đoạn tuyệt quan hệ với Suli, đồng thời nói ra ba người kia đều thích cô, nghi ngờ cô đang bắt cá nhiều tay. Suli không còn cách nào phản bác cô cũng cho rằng bản thân nên đưa ra quyết định rồi, chọn ra một trong ba người để hẹn hò. Nhưng vấn đề là trước mắt chưa có ai tỏ tình chính thức với cô. Cô buồn bực chơi bia với Yejun và Sanu. Yejun thấy sắc mặt của cô có vẻ không vui, định đưa tay lên vuốt má cô, Sanu thấy vậy liền ngăn lại. 하지 마. Sau đó anh hẹn Suli gặp mình vào ngày mai, nhưng cô đã hẹn cùng Yejun đi làm nhạc từ trước đó. 그럼 그냥 취소해. 안 되는데 나 작업해야 돼 학교도 빡센데 작업은 무슨 작업이야. 나랑 데이트나 하자니까. 나랑 약속 포기할 Suli nghĩ đến câu nói của Haru, vội vã hoang mang rời đi, đến cuối cùng thì cô sẽ chọn ai? Bộ phim có 3 kết cục, cho dù bạn đứng về phía anh chàng nào, nó đều sẽ mãn nguyện ý nghĩ của bạn. Kết cục với Sanu trước đi, Suli chạy đến tìm anh, hỏi thẳng rằng có phải anh thích mình không? Ồ, lần xóa nhá. Sau đó Suli chủ động hôn cậu. Đến kết cục của anh chàng Ji Huyên, cậu chủ động nắm tay Suli tỏ tình. Hai người đồng loạt thể hiện tình cảm, hạnh phúc về với nhau, cuối cùng là đến Yejun, Suli lựa chọn ngày hôm sau cùng đi làm nhạc với cậu. Yejun đặc biệt dùng âm nhạc để tỏ tình với cô. Nếu là bạn, bạn sẽ lựa chọn về với chàng trai nào?